chiều hôm nay quay gót bước phiêu du về thôn xóm để vui chung ngày mùa đường về thôn quyện chân bên nhánh lu vầng trăng nghiêng soi mái tóc em thơ vài cô gái nhỏ to vui chuyện trò